vì nó là ba bán cơm ba à bán này là năm mươi mấy năm rồi tại đó vì ba thích buôn bán làm sao vì ba thích cái nghề này rồi bán là khách ăn đông quá giờ quen bán hoài tới giờ luôn bán này là năm mươi mấy năm năm mốt năm hai năm à, do nó béo với lại nó vừa ăn nó ngon miệng nên khách ờ, thích nó phải vị béo béo của chả muối chả muối là 68 ngàn một chén nửa chén thì là 34 ngàn có nhiều người ăn nguyên chén tại vì trong chén vịt muối lận nên mình ăn nhiều thì mình bị ngán Ta thích nhất là cái à, quán cơm này là do cái vị quán cơm vừa ăn sườn nướng thì nếu mà ăn tại chỗ thì nó mềm chả cá thì dai ngon chả muối thì béo nên à, khách người ta rất là thích quán cơm tấm Bà Há, địa chỉ 389 hương Phú, phường 9, quận 8. Bán từ 4 giờ đến 7 à, giờ rưỡi tối. Hàng cơm mình à, có tổng cộng là gần 10 món. Có heo quay học vịt, sườn, bì, giả, chả cá, chả muối, canh hủ qua với lạc xưởng. Đặc biệt là chả trứng muối với chả cá giá ờ, sườn là 40 ngàn một dĩa còn ờ, chả cá cũng 40 chả muối cũng 40 bì chả thì 35 còn ờ, sườn bì chả thì 62 ngàn hệ thống mì trộn Bắc Kinh Hai của mình hoạt động gần 2 năm các món chủ đạo cũng là mì trộn về gà xá xíu pha lấu bò viên và một số loại topping đi kèm tóp mỡ và tỏi phi thì bên mình sẽ thực hiện tại quán cùng với cái cách chế biến rất là kỹ như là tỏi phi và tỏi mỡ sau khi mình chế, sơ chế xong bên mình sẽ phơi nắng uh, ít nhất là một nắng và thêm gia vị ở trong cái cái phần tóc mỡ thì nó sẽ ngon đậm vị hơn bên mình đang nhập gà trực tiếp từ những công ty hàng đầu về cung cấp uh, thực phẩm và tất cả đều có giấy tờ về an toàn vệ sinh thực phẩm Chào quý vị và các bạn, mình tên là Luân à, Mình đang là quản lý và điều hành à, hệ thống mì trộn Bắc Kim Thang Mì trộn Bắc Kim Thang thì à, cái tên á, là pha lẫn giữa văn hóa à, Hàn Quốc và Việt Nam Nói về mì trộn thì người ta sẽ nghĩ ngay tới Hàn Quốc vì họ dùng rất nhiều mì trộn Bắc Kim Thang là một cái bài hát gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người Do đó mình đặt cái tên này để dễ nhớ tới quán mình hơn tại menu quán đang có 8 món mì trộn gồm à, mì đùi gà mắm tỏi, mì xá xíu, mì phá lấu, mì bò viên, mì trứng cút, mì uh, ba chỉ thường hạn và mì sụn gà Giá dao động bên mình là khoảng từ 39 000 cho tới 65 000 Đùi gà bên mình đó, sau khi chiên giòn đó, mình sẽ dùng uh, sốt mắm tỏi để cho thấm vị hơn Sốt mắm tỏi bên mình đó là được uh, chế biến theo công thức riêng thì nó có ngọt ngọt và mặn mặn thì nó sẽ phù hợp với lại à, gà móng tỏi khi mà nhúng qua sốt đó nó sẽ đậm vị hơn xá xíu pha lâu á, thì à, bên quán mình á, là làm trực tiếp tại quán để đảm bảo chất lượng và xá xíu thì bên mình sẽ tẩm ướp gia vị ít nhất là 4 tiếng đồng hồ sau đó mình sẽ thuyền rất kỹ để xé xíu được thấm vị à, đậm đà hơn phá lấu mình cũng chế biến theo tương tự như vậy Bestseller là món mì đặc biệt gồm à, đầy đủ tất cả topping và mỗi suất mì như vậy mình đều tặng một uh, phần canh súp bò viên nhỏ theo kèm món thứ hai là món trộn ba chỉ uh, thượng hạng bò mỹ bên mình á, là nhập từ công ty chuyên về cung cấp thực phẩm có đầy đủ giấy tờ cũng như là khi chế biến bên mình uh, áp chảo cùng với cái sốt thượng hạng của quán đem lại cái món à, ba chỉ thượng hạng rất là ngon và đặc vị hệ thống tiêu chọn Bắc Kim Thang đang liên kết với các hãng giao hàng như GrabFood, Now, Baymin, GoFood và Logic. Ngoài ra cũng có nhận đặt hàng qua số hotline là 0938 90 Hiện tại thì à, quán đang có chương trình giảm 20% khi khách hàng mua tại quán. Bên mình cũng có rất nhiều khuyến mại ở trên app từ 15 à, cho tới 35%. nếu các bạn à, chưa ăn thử mì trộn bắp kim than thì à, có thể đặt à, ủng hộ tụi mình các bạn nào đã ăn rồi á thì hãy share cũng như là giới thiệu tới bạn bè gia đình của mình à, để mọi người cùng biết tới mì trộn bắp kim than nữa nhé